VTM8 xin thành cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng lựa chọn sản phẩm, dịch vụ và ủng hộ VTM8 trong suốt thời gian vừa qua. Và hôm nay chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới anh Bách đến từ Hoàn Kiếm đã tin tưởng lựa chọn sản phẩm dịch vụ của VTM8. Anh Bách đang nhu cầu tìm mua một chiếc tablet mỏng nhẹ để phục vụ công việc văn phòng, giải trí, thuận tiện cho công việc hay di chuyển của anh với tầm tiền đầu tư vào khoảng từ 15 đến 20 triệu. Anh Bách chia sẻ rằng công việc của anh rất hay di chuyển, đi công tác và học hành nhiều nên anh cần tìm mua một chiếc máy sao cho nhỏ gọn, tiện dụng Công việc của anh cũng không sử dụng quá nhiều phần mềm hay các tác vụ nặng mà chủ yếu là công việc văn phòng như Word, Excel, xem phim, nghe nhạc, đọc báo, giải trí. Sau khi được sự tư vấn của đội ngũ chuyên viên bán hàng từ Viettel 8, anh chọn cho mình chiếc Go Pentium Go 4415i, RAM 8GB, ổ SSD 128GB kèm theo bộ sạc bàn phím Alcantara trị giá 3 triệu 2. Tổng giá trị của máy phím là 17 triệu đồng. Sau đây mình xin giới thiệu qua một chút về chiếc Go. Suvego là chiếc máy tính bảng nhỏ nhất và cũng rẻ nhất của Microsoft. Suvego nặng chỉ 520g, nhẹ hơn Suvei 3 và nặng hơn một chút so với iPad. Suvego 10 inch được sự kết hợp giữa tính siêu di động của iPad và khả năng làm việc đa nhiệm như chiếc laptop khi kết hợp cùng với bàn phím rời. Một thiết bị hoàn hảo hỗ trợ học tập, công việc, giải trí cho mọi đối tượng. Với kích thước nhỏ gọn, màn hình 10 inch, độ phân giải cao 1800 x 1200, được trang bị bộ vi xử lý loại kép thế hệ thứ 7 1.6 chip Intel Pentium Gold 4415i Phía trước có camera chụp ảnh hỗ trợ nhận dạng khuôn mặt Cái màn hình mỏng hơn một chút so với các mẫu laptop gập 360 độ của Asus hay HP Và cuối cùng xin thành cảm ơn anh Bách đã ủng hộ và lựa chọn VT88 Một trong những đơn vị cung cấp laptop cao cấp uy tín hàng đầu tại Việt Nam Ngoài chiếc bảo hành và quà tặng chung thì anh Bách còn được khuyến mại thêm gói bảo hành đặc biệt Đó là gói bảo hành phần mềm và bảo trì miễn phí trọn đời cho 5 người thân, bạn bè đồng nghiệp của anh đây có lẽ đây có thể sẽ là món quà rất ý nghĩa để bách tặng cho người thân của mình và cũng là lời khẳng định uy tín của VT88 VT88 số 1 về dịch vụ bảo hành cam kết 100% sản phẩm chuẩn chính hãng